BTV Xin chào các bạn Nhưng mà Tâm Vy rất là tò mò Muốn ăn thứ Ở đây viết là 베트남 쌀국수 리얼 포는 세계인의 사랑을 받는 베트남 쌀국수를 한국인의 입맛에 맞게 만들었습니다 Ăn real 포 ngon thế nào? Đầu tiên 라 그릇에 면을 넣고 스프와 오일을 기호에 맞게 조절해 넣으세요. 요또 다리 드하일라 thêm 500ml nước sau đó đợi 3 phút luôn thứ ba là tuổi nên thích thì thêm cái gì cũng được chính là thêm tất cả đi vô nước đi ok bây giờ có tất cả sốt đây oil thôi đây viết là dầu à, có lẽ là người việt nhớ phở thì có thể mua cái nào ăn luôn nếu mà ngon bây giờ thêm nhá wow à sốt này giống ramen này chút xíu tại vì món sâu nếu mà thật cần có thể thêm có lẽ cách này là salad ô mắm này không hành lý cái này là hành thêm dầu bây giờ giờ đang bị thêm nước tham bị nhà đang bị có trong suki nước cái này là nóng nhất thêm luôn ăn thì này không có mặn đâu Có lẽ bây giờ ok đúng không? Ok, thêm 3 dòng rồi À, và phải rồi 3 phút Trời ơi, Nam thì cũng sắp ăn rồi 닭갈국수는 처음 먹어봐요. 눈빛 라컴컷 딥다운. 배고파. Mũi cảm thấy giống như instant food. Và cho chín rồi. 아, 뜨거 뜨거. 냄비 앙틀 국물, 앙틀 쑥. Bây giờ trứng hơn nè Trứng hơn này ngon hơn À, tao yếu quá ừ. à. Ngon 음, 음. 고소하다. 고소 고소 얘랑 ngon 안녕히 계세요